hướng dẫn sinh viên kích hoạt tài khoản sau lần đăng nhập đầu tiên thì à, một số lưu ý đối với à, sinh viên là như sau thì sinh viên nhà trường sẽ được cấp tài khoản miễn phí với đuôi là cao đẳng sư phạm hòa bình edu vn thì à, sinh viên phải có trách nhiệm lưu trữ tài khoản của mình sau khi được cấp cái à, tài khoản miễn phí thì à, lần đầu tiên khi à, sinh viên đăng nhập thì phần mềm sẽ yêu cầu đổi mật khẩu và cập nhật số điện thoại hoặc là cập nhật tài khoản mail hoặc là ta sẽ sử dụng cập nhật cả hai à, để à, đảm bảo cái tính bảo mật của tài khoản thì à, ta sẽ lần lượt à, thực hiện việc kích hoạt tài khoản trên à, ba cái vấn đề một là trên à, kích hoạt trên trình duyệt cốc cốc hoặc Chrome hai là kích hoạt trên phần mềm Microsoft Teams và ba là kích hoạt trên điện thoại thông minh cụ thể ở đây là tôi sử dụng hệ điều hành iOS thì sau đây ta sẽ lần lượt đi à, thực hiện các thao tác đầu tiên là ta sẽ đi kích hoạt trên trình duyệt à, Focus hoặc Chrome tôi mở trình duyệt lên nhập vào địa chỉ là team microsoft.com tại đây thì à, ta nhập cái à, tài khoản mà được à, nhà trường cấp ví dụ ở đây tôi à, test với các tài khoản với sinh viên tôi có tài khoản là demo 1 thì tôi đặt vào đây click nút tiếp theo và nhập cái mật khẩu đã được cấp một khẩu hiện tại ta cũng copy cái mật khẩu đã cấp ở đây và mật khẩu mới lưu ý mật khẩu mới này có chiều dài tối thiểu là 8 ký tự và có chữ thường chữ hoa số nhập lại cái mật khẩu trên bấm nút tiếp theo đây là giai đoạn ta sẽ xác thực tài khoản bằng điện thoại hoặc email có hoặc là có thể sử dụng cả hai ở đây tôi sẽ xác nhận bằng điện thoại tôi kích vào nút kiểm chứng chọn quốc gia là Việt Nam cộng 84 số điện thoại nhập số điện thoại của cá nhân mình bấm nhắn tin cho tôi đợi một chút sẽ có một cái mã code gửi vào điện thoại để thực hiện việc xác thực tài khoản sau khi nhận nhận được cái mã code tôi nhập vào đây là 979 294 à, bấm nút kiểm chứng ta đã xác thực được bằng điện thoại khi có dấu tích xanh. Nếu cần ta có thể xác thực bằng email. Tuy nhiên là thôi tôi có thể sử dụng một trong hai cái. Tôi bấm vào nút hoàn tất. Bấm vào nút có. Sử dụng web để thay thế. Như vậy tôi đã vào được xác lập được tài khoản của sinh viên bằng trình duyệt cốc cốc hoặc Chrome